Xin chào tất cả anh em Bây giờ đi ờ, chơi tài xỉu Đánh tài xỉu bịp Chúng ta cần những cái ờ, thiết bị Những cái bộ đồ chơi Tài xỉu Còn gọi là xí ngầu Thì hoàn toàn Không tăng 100% Bởi vì ờ, bây giờ tay em Tay con Khi đi chơi Bây giờ người ta sẽ trang bị cho mình Những cái đồ thử Để anh em sợ rằng anh em à, mang những cái đồ có tang ví dụ như đồ nam châm hột, hột máy này, hột bào dung rất rất nhiều những cái uh, bộ đồ bộ hột người ta mang vào để người ta kiểm tra và người ta test đồ anh em nếu như mà chúng ta sử dụng những cái hột là hột 5 năm hột bình thường hột chợ và sử dụng những cái bộ hột đó mà muốn mang tiền về thì thật sự rất là khó bởi vì sao đã đã là hột trợ không tang thì 5 năm nó chỉ là hên xui cơ hội chiến thắng của chúng ta rất là ít trong thời gian vừa qua tôi cũng đã nghiên cứu và đưa ra thị trường một kiểu loại à, bộ hột gọi là hột tài xỉu nhẹ khi lắc chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu đi theo ý của mình nó không tôi không dám khẳng định về cái ưu thế của bộ hột này là tuyệt đối 100% nhưng mà nó chiếm khoảng 80% trước kia là cái bộ hột tài xỉu bay thì tôi cũng đưa ra thị trường cách đây hơn một năm thì cũng một số à, cơ sở là cũng lấy cái bộ hột tài xỉu bay gọi là hột bình thường và bán cho anh em và quan trọng nhất là cái cách lắc không hướng dẫn được anh em cách lắc nên tại sao anh em mua về hay thua tha nó là như thế còn bên cơ sở chúng tôi thì chuyên cung cấp những cái bộ đồ chơi tài xỉu hoàn toàn không tang và hướng dẫn anh em cách lắp một cách tỉ mỉ nhất thì anh em nào cần tìm hiểu và muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu bay hoặc hột tài xỉu nhẹ thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây Đó, 0844 555 559 trên đây nó là những cái bộ hột tài xỉu là hột nhẹ và hột bay khi lắc chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu đi theo ý của mình đây nó là ba bộ hột 11 xin lỗi 12 13 và 14 đây 12 13 và 14 tất cả các loại hột cho anh em à, lựa chọn còn một điều nữa là khi anh em nào ở xa và muốn sở hữu cái bộ hột này nhưng không có điều kiện để à, không có thời gian để qua chỗ cơ sở tôi thì tôi sẽ gửi hàng về cho anh em và bao cho anh em test thử trước khi thanh toán nếu như mà tôi không nếu như tôi không đảm bảo được cái chất lượng của cái bộ hột này thì tất nhiên là tôi sẽ không dám nói là bao cho anh em test thử nhưng mà tôi dám đảm bảo là anh em sẽ về lắp được chơi được và giành chiến thắng tránh là mất thời gian của anh em bây giờ tôi sẽ thử qua cho anh em xem ờ, một số những cái ờ, đồ thử ví dụ như là nước muối nam châm dọi đèn còn ờ, vấn đề trẻ hột thì cái clip sau tôi sẽ làm cho anh em đây đó là cái bộ hột 14 này đây tất cả đều là hột không 08 100% anh em nhìn soi thì rất là trong nhé còn đây là những cái nắp những cái dĩa đã được tôi quấn băng keo vào nhìn thì nó rất là bắt mắt rất là đẹp hột rất là đẹp đảm bảo với anh em 100 phần trăm là không tan dĩa cái đây nó là cái dĩa ngọc này, dĩa mỹ đó bây giờ tôi cũng không à, lựa chọn nhiều tôi lựa chọn một bộ dĩa này đây nắp thì hoàn toàn bình thường anh em nhé tôi quấn băng keo vào cái nắp cũng cuộn còn đây nó là cái nắp chống máy soi này đó cái nắp chống máy soi này thì tôi quấn một lớp giấy bạc và thêm một lớp ờ, băng keo vào nhìn rất là đẹp để trang trí còn cái nắp này là cái nắp bình thường nắp này tôi cũng đã quấn ờ, giấy bạc và ni lông đen là để cho chống máy soi còn dĩa thì hoàn toàn bình thường dĩa ngọc cũng được hoặc là dĩa anh em mua ở chợ này cũng được hoàn toàn bình thường không có tăng tích gì cả bây giờ tôi sẽ thử qua 500 nắp dĩa hoàn toàn bình thường đúng không ạ tiếp tục là đến nước à, muối về cái bộ hột này khi chúng ta lắp thì bình thường thì nó sẽ đi theo tỷ lệ 5 năm chén tài chén xỉu hột đi rất là đều và không nghiêng về bên nào cả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 tôi đã à, đưa ra một cái à, bộ hồ tài xỉu mới cũng dựa trên nguyên lý của cái bộ hồ tài xỉu bay đó chính là cái bộ hồ tài xỉu nhẹ này cái hồ tài xỉu nhẹ này khi lắc chúng ta không cần phải lắc mạnh tay bởi vì bây giờ tay con tay em người ta đi chơi người ta rất là chú ý đến cái tay của anh em nên khi cũng chính vì cái à, lý do tay em người ta hay chú ý đến tay của chúng ta Ừ, tôi đã nghiên cứu và phát minh ra cái bộ hột tài xỉu nhẹ này cùng một cách lắp cùng một thế lắp không cần phải lắp mạnh tay mà hột vẫn có thể là đi được cũng có thể là giữ hột được rất là đơn giản và hiệu quả giờ tôi lau qua bộ hột này và tôi sẽ lắp thử cho anh em xem mấy chén đây tôi sẽ thử cái bộ 10 12 đây. bây giờ anh em nhìn này. bây giờ nó đang là xỉu đúng không? xỉu số 6 tôi sẽ lắc qua tài gọi là lắc chén đi chén tài chén xỉu cho anh em xem đó ba bốn năm rồi lắc xuống xỉu đó hai hai năm xỉu số 9 tôi đưa qua tài 236 tài số 11 này, tôi đưa xuống xỉu 135 xỉu số 9 tôi đã đưa lên tài 146 tôi đưa số xỉu Đó, như chén này gọi chén phản này bởi vì à, tôi muốn đưa số xỉu nhưng mà nó bị phản một chén nó không xuống được ngay lúc đó giờ tôi sẽ đưa nó phản một chén thôi chén sau tất nhiên chắc chắn là sẽ xuống đó anh em thấy không đắc nhẹ một chút rồi là hột đã đi rồi về cái bộ à, là cách lắc uh, cho hột nó đi chúng ta lắc bình thường thì hột nó sẽ đi đấy còn nếu như bây giờ muốn giữ xỉu hoặc giữ tài tôi có thể giữ được bây giờ nó đang là xỉu số 10 tôi sẽ giữ xỉu cho anh em xem đó 134 xỉu số 8 nhé 442 xỉu số 10 133 xỉu số 7 124 xỉu số 7 tiếp 136 à 126 xỉu số 9 114 xỉu số 6 Đây 443 nó qua tài số 11 bây giờ tôi sẽ lắc giữ tài cho anh em Đó, 445 này tài số 13 này tiếp tục 456 tướng út thiên tài số 14 15 245 tài số 11 2 4 5 tiếp hột vẫn chưa đi nhé 3 4 6 tài số 13 2 4 6 tài số 12 3 4 6 tài số 13 tiếp 4 5 6 tài số 15 bây giờ 1 2 2 tài số à, xỉu số 5 bây giờ những cái thế hột khó ví dụ như là bị sát hột như này 1 hai ba hoặc là một 112 thì tôi sẽ lắc qua tài rất là nhẹ nhàng đó hai năm sáu hột vẫn còn quậy mà, mà quay trên dĩa anh em hoặc là thế hột sáu sáu năm tôi sẽ đưa qua xỉu một cách lắc rất là nhẹ nhàng thôi đó một ba sáu xỉu số 10 luôn hoặc một đây những thế hột này một một hai như lúc nãy tôi sẽ lắp quả tải rất là đơn giản đó 356 đúng không rất là hiệu quả không hoặc là 665 này tôi sẽ thử lại một lần nữa là tôi lắp xuống xỉu 225 xỉu số 9 đúng không? tất cả những cái bộ hột này cam kết với anh em 100 trăm là không tang và chúng ta có thể lắp theo ý của mình được